đốn thủ tiến bản văn sầu quan đệ ngũ y tuần tranh liệt tung hoành gia uy lẫm liệt tung hoành trừ ta sát quỷ nên danh hai quan tuần giá ngự các ni bộ nàng dưỡng dục ý dâng hoa trầu thôi ông trở ra về truyền quân dâng nước yêu tuần bây giờ người chắc dáng anh linh trước là bảo hộ gia đình sau là truy chóc tà tinh phen này uy ra trần thế biết tay dài cung kiếm xanh cùng võ tử đức kinh luân vi tựa trường tổ phong lưu mã thượng giang

vòng hương hòa hay đâu là duyên nợ bà sinh buồn xuân thiếu bạn chung tình tráng sĩ tại anh phi nguyên non nước nên duyên kỳ ngộ khẩn cấp ban truyền quan quân tầm nã khắp miền sông tranh tình vơi cho dù nước chảy hoa trôi sông tranh còn đó công người mãi còn nữa tranh cất tiếng trả lời là quan trần gian còn lưu truyền thắng tích ngôi đền kỳ cung cổ tích mãi còn người anh cố mang nặng xiềng gông để ngày hai mươi năm tháng năm quan lớn bắt đem đầy chốn sơn cùng thủy oán vì tuyết nguyệt bởi lòng bởi lòng ai ân trước cung điện triều đình cha xét cho ngần đều biết đi quan lớn phần người đã dạy thần cơ các cửa sông đâu đó cũng thờ ninh giang thiết lập đền thờ quan quần tranh trên bát ngát đôi long châu phủ khúc trầu lên lân dơn phượng múa đôi bên quan tuần chắc giá ngự lên sập công đồng sắc ban phong người kim chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ tinh hàng tuần vạn phép muôn linh quyền cao cai quản âm binh nhà trời ngự đồng chơi ngự đồng chơi mình quyền bóng quy nương uy trời thủy khí đoan trang quan tuần hiển hách huy quang ra tay tế độ trần gian con được nhờ. lúc bấy giờ gia uy hùng hổ nương uy trời tế độ sinh nhân phong vân ngự đồng ban dấu cứu dân quan trừ tà khắp gần xa khắp gần xa bách quan đều phục nghi ai có lòng hưởng phúc hà xa bồng lai khi chơi bạn chúc bạn may bàn loan tiệc ngọc sum vầy sương ơi ca xe loan thánh giá hồi cung